Vâng, uh, xin chào tất cả anh em nhé thì Hôm nay uh, cửa hàng điện tử Tuấn Hùng uh, tiếp tục muốn uh, gửi đến anh em cái bộ uh, sản phẩm để chơi uh, bầu cua mà chúng ta vẫn hay quen gọi là bầu cua báo dung sáu mặt <clears throat> về cái sản phẩm này chơi thế nào thì bây giờ tôi uh, xin uh, giới thiệu với anh em về cái uh, cách chơi ấy thì mình chỉ cần đưa được một cái bộ hột của mình vào thôi đưa một cái hột này vào nhé còn hột này mình có thể làm ở trên bất kỳ cái à, loại à, nguyên liệu nào ví dụ như là hột giấy này hay là hột xốp à, do mình thôi cái độ chính xác của nó ấy, thì tôi muốn nói với anh em này độ chính xác ấy, là tôi đang khẳng định nó là tuyệt đối chứ không phải là tương đối nhé tuyệt đối 100 trăm luôn thì bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem à, máy bán này đây là một cái thau à, bình thường không phải là thau camera không phải thau gì cả còn à, đây đó là hột bầu cua và tôi đây <clears throat> tôi đã làm vào bên trong cái hột này nó là hột giấy về việc ờ, về cách chơi ấy, thì mình chỉ cần đưa một cái hột này vào và kèm theo và ờ, trên ờ, người mình cầm một cái cục bảo dung đây như này thôi mình để ở trong túi quần hoặc là cầm một tay thì thế nào cũng được và nó có hai cục pin này hai cục pin tiểu mình chỉ cần bật công tắc lên và làm cái ai làm cũng được ai làm cái cũng được nhé không cần nhất thiết là phải mình làm cái mình có thể biết được nó về con gì và mình đặt vào cửa nó ví dụ như là lên mặt cua thì nó sẽ rung một kiểu khác nai nó sẽ rung một kiểu khác gà rung một kiểu khác cá một kiểu khác tôm một kiểu khác bầu một kiểu khác đây, đây là có rung này mình bật công tắc này lên là ờ, tự nhiên là máy nó sẽ rung rung rất nhỏ nhé đây tôi sẽ bật thử cho anh em xem này đó đèn chớp như thế là ok đúng không bây giờ cách sử dụng này mình chỉ cần mình đưa hột vào và mình đưa cho người ta làm cái hoặc là mình làm cái được đó như tiếng này nó là rung một ngắn một dài anh em nhé như tiếng này nó rung một ngắn một dài nó sẽ lên con bầu này mở này Đấy, một bầu nhá một bầu hai tôm anh em nhé như cái này nó vừa dung ờ, một ngắn nữa một ngắn nó sẽ có con cá này Đó, con cá anh em nhé rất chính xác tiếp tục nó vẫn là một ngắn này mũi ngắn sẽ là con cá tiếp này Đấy, vẫn là con cá anh em nhé như tiếng này nó là hai ngắn này hai ngắn này chắc chắn là tôi sẽ đánh vào con gà rồi 100 trăm luôn Đó. có gà nhé như tiếng này nó rung ờ, một dài đúng không ạ một dài thì tôi sẽ đặt, vào cửa con nai nhé con nai Đó, con nai anh em nhé rất chính xác nhé không sai một tiếng nào luôn Đấy. như tiếng này nó không rung nhé không rung thì tôi sẽ đặt vào cửa con cua Đấy, hai con cua liền nhé như lần này nó là hai dài hai dài thì tôi sẽ đánh vào con tôm nhá con tôm anh em nhá Đấy, hai con tôm này như bây giờ nó không dung thì không dung thì tất nhiên tôi sẽ đặt vào con cua con cua anh em nhé có một con cua này rất chính xác không sai đâu cả bây giờ nó dùng một cái ngắn nhá một cái ngắn tôi sẽ đặt con cá này đó có cá anh em nhé tiếp tục bây giờ nó lại không dung không dung thì tôi sẽ đặt vào con cua này đó lại lên hai cua này. đánh cứ lên hai cua như thế này thì đánh đặt một con mà lên hai con như này thì tiền để đâu cho hết đúng không anh em bây giờ nó là một dài này một dài thì mình sẽ đặt vào con nai nhá, Đó, có một nai anh em nhé bây giờ vẫn là một dài này một dài tôi sẽ đặt tiếp vào con nai này. đó vẫn còn nai này anh em thấy hiệu quả không chính xác 100% luôn nhé không sai một tiếng nào bây giờ một ngắn nhá một ngắn tôi sẽ đặt con cá này chơi hai ngắn vừa rồi nó lại là dung hai ngắn hai ngắn là con gà đó bây giờ một dài này một dài lại về con nai này đó có nai này anh em nhé bây giờ là một dài này một dài tiếp tục tôi đặt vào con nai này đó có nai này bây giờ nó không dung không dung thì chắc chắn tôi sẽ đặt con cua rồi cua anh em Đó. còn à, về cách à, đấy là cách chơi như thế còn về cách à, bảo dưỡng và ừ, sử dụng nó ấy. sử dụng như thế rồi bây giờ cách bảo quản nó này thì khi nào chỉ cần anh em không chơi nữa anh em chỉ cần tắt công tắc này đi và tháo hai cục pin này ra đó gạt công tắc xuống và tháo hai cục pin ra đấy và mình lắp vào như bình thường này còn <clears throat> khi mặt nào mà không dung ấy như vừa rồi nó là mặt cua không dung đúng không ạ không dung thì mình cứ để cái mặt không dung này lên và mình xếp gọn vào một chỗ mình để bảo quản ở chỗ à, nó thoáng mát tránh ánh nắng với lại à, độ ẩm cao là nó sẽ sử dụng được lâu còn pin này nhá từ anh em nhá pin ở trong này tôi đảm bảo với anh em một điều ấy là sử dụng ít nhất phải trong vòng một tháng tôi đảm bảo đảm bảo cam kết với anh em ấy là sử dụng ít nhất trong vòng một tháng nếu mà trong vòng một tháng ấy anh em có chơi liên tục đi chăng nữa ngày nào cũng chơi một ngày chơi đến 5-6 tiếng hay là cả chục tiếng chăng nữa nếu mà trong vòng một tháng nó mà hết pin gửi lại cơ sở chúng tôi chúng tôi sẽ thay pin miễn phí cho anh em còn à, anh em nào ấy muốn à, à, thử đồ thử hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây 0985 73 44 44 hoặc là 0942 031 444 tôi ở có hai cơ sở một là ở bến xe miền Đông Sài Gòn và một nữa là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội Đấy. anh em nào ờ, có nhu cầu tư vấn liên hệ có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua một trong hai số điện thoại đây tôi sẽ đưa anh em đến ờ, tận nhà test hàng kiểm tra hàng ngoài những sản phẩm bầu cua ra tôi còn ờ, rất nhiều những sản phẩm khác ví dụ như là tài xỉu này mà nói chung là tôi nhé cái đồ tài xỉu của tôi ấy, là hoàn toàn là đồ không tang nhé không tang một chút nào chứ không phải là đồ có tang tôi chuyên về uh, nghiên cứu và sản xuất những cái ờ, sản phẩm uh, gọi là công nghệ cao hay còn gọi là sản phẩm cao cấp không tang thì bây giờ ấy, đi chơi mà có đồ có tang này thật sự là không chơi được rất khó xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này và anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé và để xem những cái sản phẩm tiếp theo nhé chào tạm biệt tất cả anh em